bến đồ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình truyền tình ngày xưa em trách ai hững ngờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở anh ơi con đường xưa sao quất nẻo hẹn hò giờ tìm lại đâu anh mất sinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi không cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiếm bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm đôi Tình đôi ta như thuyền xa bến đổ Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình Chuyện tình ngày xưa em trách ai hững ngờ Hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau Dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở Anh ơi con đường xưa sao quất nẻo hẹn? tìm lại đâu anh mất sinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiếm bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm đôi ta chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm đôi dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền bạn bè xa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền sông có khi đục trong cũng giống như con người dù thật thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới yếu xa sự đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang có mấy ai sinh ra trong nhung gấm nua là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên tin mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới yếu xa xứ đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cơi chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mơ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường giáng dở mình đã gieo nêu nghe chiếc bể mưa nguồn màu áo xưa em đã cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khiêu mà chẳng có đôi ta không bao giờ ly biệt Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một sao cho tâm hồn đau khổ Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mơ Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ Vết tình khắc lên môi đứa mấy tuổi yêu vẫn chờ Mình đã đi chung trên con đường dáng dở Mình đã gieo nêu nghe chiếc bể mưa nguồn Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang có bạc trắng với cong xương vẫn còn đậm tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn dâu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một bước chân lên cao tận trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vàng bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng cây thân làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời có thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo kia mãi bên tai từng ngày ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghĩ cho ngày mai cuộc đời này ai chẳng mong một mái tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vang bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng tay thân làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời còn thâu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận cả cuộc đời cuộc sống mai này kẻ thừa khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui mới tối ngày hôm qua còn đưa đó rồi hẹn nước câu thề chồng đó vừa đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhân tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không trong trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lối về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong chấp nhận thương đau rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em thì em nói em yêu tiền tiền là thiêng liêng chung thủy thôi đâu bằng đừng dần em nghe em chọn tiền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 xa hoa ngậm ngùi thương xót riêng ta tìm đâu giây phút mặn mà phần nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên mộng tình duyên tiếp mong manh bao ngày xa sống kiếp nghèo nàn bao cuộc tình bao lần giam giữ trong tôi bởi trắng tay nên người ta mới vô tình thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai làm người ai không ước cao mơ sang giàu lời danh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay nhìn đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay nhìn đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo nhìn đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo dâng trao vì lời ngọt ai trao nước mắt niềm đau vì lời hứa hôm nào lời đắng người trao lời ân ai không quay về tim đau nào nề từ nay về chẳng dám yêu ai nước mắt đôi thấy là nước mắt hai màu nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc dưng như nghẹn lòng đã yêu thật lòng đã màu hồng thay thế màu đen hay tình anh nhỏ nhen nên tiền sang vô tình anh đứng một mình không dám nhìn vì nước mắt đang rơi nước mắt dâng trao vì lời ngọt ai trao nước mắt niềm đau vì lời hứa hôm nào lời đắng người trao lời ân ai không quay về tim đau nào nề từ nay về chẳng dám yêu ai nước mắt đôi thấy là nước mắt hai màu nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc với người ta nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em